ار یوہ پی گت نومن آگن دیمنگ گالی لیا گی تھوڑ ہے سوشکی دس مکھو نبی نو ارم نیو ہن گیتے ہر ہو سی جن گنگ گالی لیا نو یا مین گنو بیو گے تشکی شان دگا اتھنو اسکی یت ان ہیرو سلین ہر دون گو نو یا پام بن میں فار ہے سو بیما من آگینا ہر ہو گا لی ہب اُس کی خا پے ہشکن اش قطاف ہی Nun en Capernaum cami'bä'is nä n'arma'xte an notogomi nyenga armojtsi. Numi'yä'is nä rjesuba tsojpä n Judea, va en Galilea, vimaba ajpabi nda'enda'is yandua armojtsi. Ngejtomi tschäda arte. Ne arjesubi nyembabi. No ajä, numu jingi yantä yadontan t'udi, jingi nyämyjä. No n'armojxte an dobi nyeno. Tsihmu, va en guta. Bäthoda dumat'ä. Arjesubi nyembabi. Dima, sinh nên hơn Ritu bishinjo. Nenu nan yo hene bin emo ino bin sispabi. Vigu nyu bima. Nu mami yo nyu ndima angu. Nu ya bago ba e gì dine bin yenyu. sinh bishinjo. No bị yamba bi ham ở bin dui bin bishinjo. Nu bi nyemba bi. Mande. Gun ande bi hian pati. Nu nar dadar bonsi bi be nige muskishi parhe sumi bishinjo artu. Ne bin emo igui ga mẹ yameni. Cogesne año, jardón, tanto Dibi Yotar Jesús, en Galilea, no en Bapenga, en Judea.